Xin chào anh em thì clip này tôi xin chia sẻ với anh em cái máy phân âm đa năng tài xỉu tại sao nó được gọi là máy phân âm đa năng vì bản thân ấy nó có thể phân âm được tất cả các loại hột tài xỉu hay tất cả các loại nắp đĩa anh em nhé đấy hột trọ hay hột công chuyện hột 11 12 13 14 đều được hay là đĩa một âm hay là nắp cuốn băng keo cuốn chỉ đều được em nhé thì clip này tôi sẽ uh, hướng dẫn anh em cách sử dụng cái máy phân âm đa năng này trên ba loại hột tài xỉu em nhé thì tôi chuẩn bị cho em là à, một số quân hột trợ đã được chính tay tôi bo phá góc cạnh đây đây tôi sẽ dùng đũa để vớt ngẫu nhiên ba hột bất kỳ lưu ý nhé hột gì cũng được hay nắp đĩa gì cũng được Đấy, rất là phù hợp cho anh em làm tay quan đến các sân chơi các sòng suối anh em nhé Đấy, ngẫu nhiên ba hột bất kỳ đây tôi sẽ lau khô đi lưu ý anh em nhé anh em không cần phải luồn đồ vào đồ là của người ta hay cũng không cần phải chạm tay hột anh em nhé đấy Đấy, trước tiên ý, thì tôi xin phép là chứng minh với anh em cái bộ hột này và cái đĩa cái nắp là hoàn toàn bình thường thì trên tay tôi là thanh nam châm trắng này nam châm trắng rất là ít ok Đấy, sẽ thấy nam châm này Đấy, đĩa và hột không hít đây em nhé nắp cũng vậy đây ok còn nếu là đồ công chuyện em thử nó châm này chắc chắn sẽ hít đây là bộ hột 12 trong đó hai hột công chuyện và một hột trợ anh em ạ còn đây là bộ hột 13 à, đấy là bộ hột công chuyện em nhé đây em thử nó châm này hít chặt đây rồi tôi sẽ tiến hành xoay ngàn cho anh em đây em gì rồi đấy, nắp xoay xuyên nhé nếu nó là đồ chọn, anh em xoay này phải xoay xuyên này ok chưa Đấy. tôi sẽ xoay hột cho anh em đây em rõ không Đấy, hột rất là trong nhá vì đây là hột trợ đây chính tay tôi bo phá góc cạnh chống lại tất cả các thầy thợ nghe và đi đều hơn anh em nhé đây em rõ hột hoàn toàn là bình thường cách chơi rất là đơn giản thôi anh em ạ anh em là chỉ cần là mang cho tôi cái máy phân âm đa năng này đến sân chơi và bật máy lên công tắc đây em nhé Đấy, và để trong người ngồi vị trí một mét rưỡi đổ lại anh em ạ đây tôi sẽ cầm trên tay và test thử cho anh em vài tiếng anh em nhé lưu ý là cái máy phân âm này báo một dung là em ấy xỉu báo hai dung anh em tài tôi em nhé như cái tiếng này đây máy báo một dung anh em ấy xỉu của tôi xỉu này bảy nút sân chơi người ta có sóc dài đều được không ảnh hưởng gì em nhé vì cái máy này nó nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa phát ra để nó phân âm và nó báo dung cho em nhé như tiếng này đây máy báo hai dung anh em mới tài tôi tài này 12 nút ok cái máy này đấy nó rung rất là êm cho nên anh em để trong người chỉ có một mình anh em cảm nhận được cái nhịp rung của nó còn người ngồi cạnh không thể phát hiện được em nhé máy báo hai rung đây anh em đánh tài tôi tài này đây thì vì làm nít, tôi sẽ để ở đây để anh em cùng cảm nhận cái hình dung với tôi anh em nhé cái máy này đấy là nó chống mọi tiếng ồn cho anh em vào sân chơi có tạp âm tiếng ồn không ảnh hưởng gì em nhé máy báo một dung đây anh em mới xỉu tôi xỉu này chín nút ok đây Đấy. mọi tiếng ồn không ảnh hưởng gì anh em nhé